cũng dày nở chiều dưới hạt mưa trắng xóa em nợ tôi nhiều bao nhiêu cho đủ theo khói lam chiều mưa nhạt nhòa tôi cứ băng qua bởi tháng 7 em nhắn tin sẽ tới tôi lại chờ đợi em giữa mây với trời mây sáng trời đen một màu rất thực chứ đâu như em tôi thì mơ hồ lá tu tàn rụng tàn khi gió qua cơn mơ chiều về còn gì có vô xác cuốn theo ngày tháng bên nhau có gì hạ tôi lại đắm mình trong cơn mơ tầm tạ lái xe một mình những con tiêu thân bay vào mắt tôi gạt nước bay rẽ ngang con đường tắt không ánh đèn đường không vòng tay ôm chặt không em chỉ lối bóng tối đối mặt cứ đợi đợi vì tim tôi đập là vì em mưa không tuấn đi gió lại sầu và màn đêm vì có đem lại gì đâu Dần và chi những ngày cả hai ta đều biết trái tim này sẽ đổi thay Chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu ngày tháng đam mê Thế mà đâu ai có giữ nổi những cơn mưa ngâu ngày hè Vì thì em đâu vậy nhỉ, mây đã bay ngang trời Vậy thôi em ơi hoa sim sắp chín rồi sủi tóc em làm mây Anh cũng chưa quên mùi hương theo gió bay Anh vẫn còn nhớ nung nàn mưa tháng 7 Em trở lại gần ôm chặt anh vòng tay Anh tưởng ánh mắt em là rừng Vì trái tim đã săn lạc lối như chàng đứng Anh tưởng hoa phượng kia là lửa Cứ đốt cháy mùi hôn ta cho nhau ban trưa Lối xưa đường mòn giờ toàn cỏ dại Cơn mưa chỉ có ký ức em bỏ lại Anh muốn chạy thật xa nơi nào bên một ai Anh muốn tìm người lạ mong dựa vào bờ vai Nhưng tháng 7 trong anh vẫn còn mãi Và anh biết tháng 7 của em chưa nhạt phai Anh đếm từng hạt mưa rơi Lụy thưa thành hàng ngàn đêm chăn trở Anh quen với từng đêm chơi vơi Nên anh nói với gương câu chuyện anh than thở anh có một mảnh trăng đã tan vỡ Có một lần duyên như lại không ai nợ Và tất cả mọi thứ đều biến anh thành một kẻ mộng mơ Là giọt mồ hôi đôi khi trong mệt nhọc Là giọt nước mắt như anh em bật khóc Là khi bờ môi đã khô bàn tay đã thôi trái tim đã không thể nào thêm một lần mở cửa Năm tháng làm úa đi cỏ xanh Em đến rồi lại cũng bỏ anh Tình ca ngày qua ghi trong vòng Ghi cả cho lưu còn lưu lại trong anh Chỉ mong mai không quay về chúng tôi